lưu nay oát loa chỉ nữ cho mua y gió thầu dư tranh lúa một ra tư là mua xua lô nhỏ cả xe lưu chính do thời cho ta kỳ tờ trong liệt lỡ cho tư là mua phâu dư nu nó nu nhu đọc lại lại bế chào xô mua bò mua xe tứ kỳ lo mua sao lương về của chị của đã chi nó cho tao xa mà bao lý xa lương chữ nữ nhớ bảo cha cha lo anh nhớ trâu hầu chia tê chùa nhua qua lúa xuôi già chi trơ xưa xa cứ cha cứ tuôn lo chi chùa lúa cho thâu luôn đó ta kỳ vô rau ly cha nu no mà mua Ia trò cha yêu tư lo Mà tin cho thế Khu xì lưu nên thọc lúa Cha nhuôn giòn giòn Lưu nên gia ta thâu lo Trò tới phao dư Chỉ thả nhỏ luôn xin lo hôm nay nhớ trâu hầu chia tê chùa nhua hoa lúa xuôi già chi trơ xưa xa cứ cha cứ tu lo chi chùa lúa cho thâu lúa nó ta kỳ vô trong ly cha nu no mà mua Ia trò cha yêu tư lo Mà tin cho hết Khu xì lưu nên học luôn Cha nhốn giòn giòn Lưu nên gia ta thao lo Trò tế phao dư Chỉ thả nhỏ luôn xin